chào tất cả các bạn, mình là Minh Hằng Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Hằng Official ừ, Thì như các bạn đã biết là tình hình dịch nCoV-19 đang diễn biến rất là phức tạp Mình thì lại ngại ra ngoài đường nên mình không đi mua được đồ ăn để làm video cho các bạn xem ấy Thì có một số bạn là có inbox hỏi mình là tại sao dạo này không ra video mới Thì hôm nay thì mình sẽ quay một video nhưng mà mình sẽ làm một món đơn giản thôi nhé À, hy vọng là các bạn sẽ xem hết clip của mình Và nếu mà các bạn thấy thấy thích video của mình Thì nhớ ấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Và bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị đồ ăn đây Các bạn hãy theo dõi mình nhé Let's go um, Thì mình vừa đi chợ về nhá Hôm nay bữa tối hôm nay của mình sẽ có là mình đã mua một ít thịt về tí nữa mình sẽ làm món thịt quay này Rau cải đây của mình thì tí nữa mình sẽ nấu canh Còn đậu thì mình sẽ sốt cà chua còn bây giờ thì mình sẽ đi chế biến bữa tối hôm nay của mình nhé bạn ơi, thịt của mình thì mình vừa rửa sạch rồi nhá Bây giờ mình sẽ cho một ít ngũ vị hương vào để ướp cùng Sau đấy thì mình sẽ cho lên hấp cách tủy nhá Mình sẽ cho một ít ngũ vị hương vào để hấp này của mình thì mình đã cho ngũ vị hương đều vào miếng thịt rồi nhá Giờ mình sẽ đi hấp cấp hấp cách thủy nhá Ok um, Các bạn ơi, nếu mà để hấp cách thủy thì mình sẽ cho một ít nước dưới đáy nồi nhá Sau đó thì mình sẽ để một cái bát lên Để một cái bát lên nhá Sau đó thì mình sẽ để miếng thịt của mình lên nhá Để mình hấp Các bạn mình hấp thì mình sẽ để hấp trong tầm 15 phút Để cho cái miếng thịt của mình nó rắn lại nhá Bây giờ mình sẽ bật bếp ga lên Ok, giờ mình sẽ đậy vung vào nhá Ồ, cái vung này nó hơi nhỏ của mình thì mình đã hấp được 15 phút rồi nhá Các bạn có thể nhìn thấy là miếng thịt của mình đã săn lại rồi này Giờ thì mình sẽ mang đi rán nhá Ok mình vừa bỏ một ít dầu vào chảo nhé Mình sẽ đợi dầu nóng lên thì mình sẽ cho thịt vào rán nhé ờ, Dầu của mình đã sôi rồi nhé Giờ mình sẽ cho thịt vào để rán nhé Các bạn lưu ý là mình sẽ cho lửa nhỏ thôi nhé Khỏi miếng thịt của mình nó sẽ bị cháy đấy Mình cho lửa nhỏ thì sẽ rán miếng thịt nó sẽ vàng đều hơn Trông sẽ đẹp mắt hơn đấy Uh, ờ, sau khi mà mình rán miếng thịt được tầm 5 phút rồi nhá Mình sẽ lật ngửa miếng thịt lại để cho nó chín vàng đều đấy các bạn ạ Ờ, ok, thì nữa mình sẽ đợi thêm 5 phút nữa rồi mình sẽ lật ngược quay lại nhé của mình thì mình đã dán được tầm 20 phút rồi nhá và thịt của mình thì nó đang chuyển màu vàng đều rồi này nhìn trông rất là đẹp mắt đúng không ạ mình sẽ dán thêm tầm 15 phút nữa nhé để cho thịt của mình nó vàng đều tất cả hai mặt đấy rồi mình sẽ bắt xuống các bạn ơi, miếng thịt này của mình thì đã chín rồi nhá Còn hai miếng nữa thì mình đợi tầm 5 phút nữa rồi mình sẽ gắp ra nhé Mình trông rất là đẹp mắt luôn các bạn ạ Nhìn này, mình đang đợi dán cho cái da của nó giòn thêm một tí nữa ấy Tại vì mình thích ăn giòn mà Đợi cho nó giòn một tí nữa là mình có thể xem thành quả hôm nay của mình rồi Ok à, Các bạn ơi, thịt của mình thì đã chín rồi nhá Mình sẽ để đây cho nó nguội một chút ấy Khi nào mình ăn thì mình sẽ thái ra thì nó sẽ ngon hơn ấy Thịt của mình thì đã chín vàng đều hai mặt rồi nhá um, Mình sẽ để đây cho nó ráo mỡ một chút Không tí nữa mình sẽ đi thái thành từng miếng ra nhá Nhìn trông rất là ngon đúng không các bạn Da của nó thì rất là cứng này Giòn Ok, bây giờ mình sẽ để cho nó nguội không một tí nữa mình sẽ thái ra nhá à, Thịt của mình sau khi mà để ráo dầu rồi Giờ mình sẽ thái ra nhá Ok, giờ mình sẽ tiến hành thái miếng thịt của mình ra nhá Các bạn ơi, mình thái thì mình tùy theo tùy theo mà mình muốn ăn to hay là ăn bé thì mình thái miếng thịt của mình vừa ăn nhé các bạn có thể nhìn thấy là miếng thịt của mình ở ngoài thì rất giòn nhưng mà ở trong thì thịt vẫn rất là ướt này không bị khô ấy ok ồ oh, mình thái nó hơi xấu một tí tại vì mình thái nhỏ ấy nên nó cái miếng thịt của nó bị nát ấy nếu mà các bạn thái to ra một chút thì miếng thịt của nó sẽ không bị nát Ờ, các bạn có thể nhìn thấy là miếng thịt của mình ở ngoài thì rất là giòn nhưng mà ở trong thịt của nó thì vẫn rất là ướt đúng không? Da của nó thì rất là giòn luôn. Nhìn trông rất là ngon đúng không các bạn? Khi mà các bạn hấp cách thủy ấy thì nó sẽ giữ cho miếng thịt của mình ở trong không bị khô ấy. Khi mà mình dán thì nó sẽ giữ được nước ở trong miếng thịt ấy. Bây giờ mình sẽ đi thưởng thức món của mình hôm nay nhé Mời các bạn cùng ăn cơm với bọn mình nhé Thịt rất là ngon ờ, Hy vọng là các bạn sẽ xem hết clip của mình Và nếu mà các bạn thấy thấy thích video của mình Thì nhớ ấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé